chào các bạn trở lại hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc hải Toàn xin chia sẻ bài cúng cuối năm bài này đề cập về cúng phổ thần ông địa thần tài hướng dẫn các vị cúng chân thiện cúng ít được nhiều những vị thần cai quản đất đai nhà cửa và cả tài sản gia hộ cho gia đạo có nơi trốn an ổn dù nơi ấy là mua thuê ở tạm đều có những vị thần cai quản một vùng một mảnh đất Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần quán xét chính mình muốn nhà cửa an ổn phải mở lòng với người sanh nhẫn với người từ bi cảm thông với người từ đó mới có thể tạo ra từ trường lành chuyển hóa mảnh đất của mình thành mảnh đất phước phải biết dành dụm không tiêu hoang phí phải vui vẻ với hàng xóm có như thế các vị thần cai quản mới gia hộ ngày 23 cũng đưa thổ thần ông địa thần tài đốt với tiền cảm ơn năm nay được những gì và xin gia hộ cho năm sau được thêm tài lộc tâm thân an lành gia đạo an ổn thì sáng 30 thỉnh lại các ông về thỉnh ông thần tài ông địa ông thổ thần thổ đất và đốt hình của các ông giữ lại ba đinh vàng bạc ba đinh vàng bạc này để dưới lương hương ngụ ý là giàu có sang trọng để cho ba ngày Tết được linh nghiệm cúng tất xong ta xin lọc vàng bạc cắt hình theo ý của mình để tờ giấy vàng nằm lên giấy bạc rồi viết chữ theo như ý thích ví dụ các bạn có thể viết rằng thổ thần trấn giữ tài lộc ăn vui sức khỏe hạnh phúc nhiều tiền bình an sau đó các bạn có thể lấy dán vào cửa tủ tiền chậu kiển của mình về xính lễ theo mẫu hoặc là tùy tâm thành khuyến nghị các vị nên cúng chay giảm sát sanh đừng vì tế lễ thần linh mà sát sanh phước không thêm mà nghiệp tội lại dày có hai việc các vị nên lưu ý thứ nhất xính lễ như thế nào tùy vào văn hóa mỗi vùng dù xính lễ có trang trọng có nhiều ra sao cũng không quan trọng bằng tâm thành người có tâm thành và xính lễ đầy đủ đó chính là cúng ít được nhiều việc thứ hai là việc đốt giấy tiền một vị tổ chỉ dạy nếu ngăn chặn việc đốt giấy tiền chẳng khác nào ngăn đường tài lộc đến với cõi khác trong luật đạo chúng sanh vẫn có cõi xài tiền Ngài không khuyến khích cũng không phản bác việc này Việc cúng kiến là cung cấp dưỡng nuôi cho người cõi âm và cho tâm của ta Nhưng trước tiên cần quân bình phần dương Dung hòa hòa thuận với những người sống bên cạnh Khi đốt giấy tiền vàng mã nên đốt vừa phải Được sự cảm thông đồng thuận của những người trong gia đạo Và nên lưu tâm đến việc này có ảnh hưởng hàng sớm hay không quân bình đường phần dương như thế thì có cúng xính lễ như thế nào đốt giấy tiền ra sao cũng không ảnh hưởng đến ai khác dù có ai nói ra nói vào việc bạn đang làm họ có phản bác việc cúng kiến họ chỉ nói theo quan điểm riêng không thể thêm hay bớt phước của chính bạn đã tạo bên cạnh các dịp lễ ngày bí thần tài mùng 1 đầu tháng và ngày rằm thì vào các dịp lễ tết ngày 23 tháng chạp là cúng thần tài thổ địa thổ đất là một dịp phù hợp để chúng ta có thể trả lễ và khấn nguyện những vị thần này. Những vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, tài sản, gia hộ cho gia đạo có nơi ở an lành. Dù nhà có thờ hay không đều có những vị thần cai quản mảnh đất này. Tuy nhiên trước khi cầu xin thần gia hộ, chư vị nên sống thuận, sống lành với người. Sống thiện, sống lành là tự mình gia hộ cho, nhà cửa cho tài lộc của mình. Đây là bộ giấy tiền cúng đất đai thần tài thổ địa. Về xính lễ Khải Toàn khuyên chư vị nếu có thể nên cúng chay. Xính lễ thế nào tùy vào vùng miền, đây chỉ là hình thức, tâm thành tâm thiện là báo vật khi cúng kiến. Về xính lễ nếu cúng mặn Phật không nên cúng mặn, chỉ nên cúng các món này. Còn đây là văn khấn. Mời các bạn vào website tải bản đầy đủ. Ta sẽ lưu ý vào hai ngày, ngày 23 đưa các ông về trời ngày 30 rước lại về nhà những lưu ý khi cúng thần tài thổ địa ông thổ thần đất ngày 23 khi đưa thổ thần ông địa ông thần tài đi khi cúng đốt giấy tiền cảm ơn một năm được những gì mình đã được gia hộ xin phù hộ năm mới được tài lộc xin những gì được tốt lành gia đạo an ổn vào sáng 30 thỉnh các ông về sau khi khấn vái đốt xong ta giữ lại ba đinh vàng bạc ba đinh vàng bạc này để dưới lư hương ngụ ý là đã sinh tài lộc vàng bạc có thể lấy ba đinh vàng bạc này ra để cắt chữ theo ý của mình viết những chữ thật vui vẻ hạnh phúc bình an may mắn như thế nào tùy ý sau đó lấy dán vào cửa tủ tiền chậu kiến. nếu còn dư thì đốt nếu không thích dán thì đốt hết cũng được xính lễ theo mẫu hoặc tùy tâm thành khuyến nghị các vị nên cúng chay giảm sắc xanh đừng vì tế lễ thần linh mà sát sanh phước không thêm mà nghiệp tội lại dày lời kết thi cúng thần tài thổ địa cuối năm muốn có nơi ở an ổn nhà cửa thuận hòa công việc hanh thông phải xem lại đời sống mỗi ngày mỗi người như thế nào trước tiên là bếp có thường nổi lửa hay không có ăn trong tiếng cười được như vậy quả là ngôi nhà có sinh khí ngày ngày sống trang hòa cảm thông với nhau dù bao khó nhọc cũng có thể vượt qua vì khi ấy những ý nghĩ lời nói hành động đều là thiện lương tạo ra từ trường thiện lành cho mảnh đất mình sinh sống vì vậy có câu người phước ở đất phước đất phước người phước ở dù đất không lành tâm chưa bị lành vẫn có thể chuyển hóa đất này thành đất phước vì từ trường lành con người tạo ra là phước càng dễ dàng được thần tài thổ địa ông thổ thần thổ đất gia hộ để được thân tài thổ địa hay ân trên gia hộ trong đời sống hàng ngày chưa bị nên mở rộng tâm lượng tâm lượng lớn thì phước báo lớn tâm lượng mở thì dễ mở lòng giúp người luôn tìm được sự an vui thanh thản thì mọi ước nguyện của chúng ta đều được ân trên gia hộ dễ thành hiện thực mời các vị xem thêm bài cúng ông táo cúng gia tiên và cúng đêm 30